Thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay khi mà không khí lạnh bắt đầu tràn về thì các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa trước tiên, sau đó thì vùng mưa lan dần ra cả khu vực. Do vừa có mưa vừa có gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ hôm nay sẽ giảm hẳn. Khu vực các tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang là những nơi mà nhiệt độ giảm sâu nhất, cao nhất ngày chỉ từ 18 đến 19 độ. Còn tại vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ từ 23 đến 24 độ. Sau 13 giờ, khi không khí lạnh dồn sâu xuống, nhiệt độ sẽ giảm thêm. Đến sau 17 giờ, nền nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới mức 20 độ, trời chuyển rét trên diện rộng. Dự báo đợt rét cuối mùa này ở miền Bắc sẽ duy trì hết ngày mai 13 tháng 3. Với miền Trung không khí lạnh ảnh hưởng muộn hơn, phải từ chiều tối nay nó mới ảnh hưởng tới khu vực Bắc Trung Bộ, khiến ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ chiều nay trời chuyển mưa rông. Sau đó thì đêm nay không khí lạnh sẽ tác động sâu hơn và gây ra một đợt mưa diện rộng cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào tới khu vực Bình Định. Cục bộ có nơi mưa to và rông mạnh. Về nhiệt độ khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay nhiệt giảm nhẹ, duy trì ở ngưỡng là từ 25 đến 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mức nhiệt vẫn cao từ 27 đến 29 độ. Còn Nam Trung Bộ trời nắng nhiều với nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Từ ngày 13 tháng 3, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, trong khi Bắc Bộ, miền Trung đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rét, thì ở miền Nam nhiệt độ lại đang tăng dần. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên từ 28 đến 31 độ. Với khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng từ 35 đến 36 độ tiếp tục xảy ra ở miền Đông. Còn ở miền Tây, mức nhiệt cũng duy trì ở mức cao 34 đến 35 độ.